Xin chào anh chị và các bạn, mình là Lan Anh, à, kênh youtube là La La Land Video ngày hôm nay mình sẽ nói Lan Anh là ai và kênh youtube La La Land mang lại được những giá trị gì cho người xem Đầu tiên là tâm sự với bản thân đi à, Vì duyên nên là mình đã đến với ngành bất động sản nghỉ dưỡng qua những cái bỡ ngỡ ban đầu khi mà bước chân vào một ngành hoàn toàn mới mới tinh xương luôn không hề có khái niệm từ trước tới giờ à, thì đến tháng 10 này mình đã được tròn khoảng một năm bước chân vào nghề à, qua những cái va vấp cũng như là những cái à, bỡ ngỡ ban đầu thì tới thời điểm này mình đã đạt được những kết quả nhất định đã có những deal những giao dịch đầu tiên được khách hàng biết đến và tin tưởng và quan trọng hơn cả đó là cảm thấy tin và yêu vào bản thân cũng như là kiên định với cả con đường mà mình đã chọn bản thân mình thì rất là yêu à, cái đẹp thích thiên nhiên thích đi du lịch à, yêu bếp nghiện nhà và thích đi xa thế nên là combo lý tưởng cho những cái đam mê thỏa đam mê đó trở thành một công việc có ý nghĩa đó là trở thành một chuyên viên tư vấn bất động sản mà là bất động sản nghỉ dưỡng Tính chất của bất động sản nghỉ dưỡng đó là sản phẩm ở xa so với cả khách hàng ví dụ như khách hàng ngồi ở Hà Nội nhưng sản phẩm có thể là ở Phú Quốc ở Phan Thiết ở Nha Trang để dành thời gian đi say tour thì sẽ mất trung bình khoảng 2 ngày một đêm À, để vào tận nơi để xem để ngắm để nhìn thì nó không phù hợp với tất cả các khách hàng vậy nên xuất phát từ đó nên là mình đã cho ra kênh youtube la la land để tổng hợp cũng như là cung cấp những cái hình ảnh những cái video về tiến độ dự án ở xa cho tất cả các khách hàng có thể nắm được từng ngóc ngách cũng như là cái kênh thông tin lan tỏa những cái um, thông số kỹ thuật cơ bản nhất chuẩn xác nhất à, về dự án dành cho khách hàng mình cảm thấy rất là vui rất là hân hạnh khi được lan tỏa những cái vẻ đẹp của những bất động sản nghỉ dưỡng uh, của những chủ tập đoàn lớn ví dụ như là Novaland, Vingroup, Sun Group đến cho khách hàng đến cho người tiêu dùng vậy nên hãy ờ, follow kênh youtube của mình để cập nhật được những thông tin mới nhất nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại